Yeti hôm nay ra năm Nhất to thì ra kép 33 Meloto thì ngày hôm nay cũng không đồng đều Đầu 6 thì bị câm đó Đít 7 bị câm rồi Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay chỉ có 45 này có 45, có 59 này, có 50 này và 88, có 24, nổ ra ba nháy rất là tương bừng và rực rỡ nhá. Đặc biệt thì ra năm rồi. Đó, đó thì mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút cái kết quả vậy thôi để tránh làm mất nhiều thời gian cho các bạn Bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé Thì ngày hôm nay uh, hơi đáng tiếc một chút khi mà mình đã uh, chưa đưa được các bạn cái niềm về bờ bến an toàn với cái cầu lô và cái cầu đề ăn thông Thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé Thì uh, hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ tưng bừng rực rỡ hơn mình sẽ lối lại được cái cầu đề và cầu lô để cho các bạn có thể về bờ bến một cách an toàn hơn nhé hôm nay thì ở trên kênh thì hơi đáng tiếc một chút hơi bờ một chút nhưng mà ờ, đổi lại thì ở zalo của mình à, những bạn anh chị em bạn bè mà đã tin tưởng đã kịp thời tham gia vào nhóm zalo của mình lấy số ngày hôm nay thì thì rất là ok với cái cầu lô ăn thông mà ngày hôm nay ăn trọn vẹn luôn cả hai nháy lô uh, ờ, 3883 đây mình sẽ mở cái nhật ký Zalo cho các bạn xem của ngày hôm nay mình có bắt cho các bạn xong thủ lô VIP là 3883 đọc thủ lô 83 thì ngày hôm nay cũng là rất là vui khi mà với cái cầu ăn thông nhé ngày hôm qua thì chúng ta ờ, ăn ờ, lô và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ăn thông với à, trọn vẹn luôn cả hai nháy lô 3883 mình cũng xin được chúc mừng các thành viên ở nhóm Tuấn Lương thêm một lần nữa nhé đó hy vọng là ngày hôm qua chúng ta đã may mắn rồi và ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta đã may mắn nữa thì hy vọng là chúng ta đã có những cái những cái ngày đầu tháng khởi đầu rực rỡ như này thì hy vọng là những ngày tiếp theo chúng ta cũng vẫn sẽ rực rỡ các bạn nhé thì ngày mai mình mình đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số à, thì à, ngày mai bạn nào mà ờ, tin tưởng mình ấy các bạn mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ à, không biết những con số nào đẹp thì các bạn có thể liên hệ với cả Zalo của mình 0963236194 các bạn có thể liên hệ với Zalo của mình để tham gia vào nhóm thì các buổi chiều thì ờ,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 đã nên cảm ơn mình rất là nhiều này mình đang rất vui bởi vì là cũng đã dìu dắt các bạn được về bờ bến khá là an toàn với những cái cầu lô ăn thông rất là ok luôn đó thì các bạn mà ai mà đang lăn tăn hay trần trừ gì thì các bạn cũng à, đừng ngại gì kết bạn với cả zalo của mình nhé đó mình sẽ nhắn tin và sẽ tư vấn cho các bạn một cách sớm nhất có thể còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho các bạn tham khảo ở trên uh, trên video của cho ngày mai nhé uh, ờ, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và chạm 5 độc thủ đề 575 và bạch tử vip là 0660 đó uh, cái dàn đề rút gọn của mình ngày mai sẽ có 070 171 373 676 787